Kinh mạc Pháp Năm Pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu Pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không cẩn trọng nghe Pháp, không cẩn trọng học thuộc lòng Pháp, không cẩn trọng thọ trì Pháp, không cẩn trọng quan sát ý nghĩa các Pháp được thọ trì, không cẩn trọng thực hành Pháp và tùy Pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu Pháp năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo cẩn trọng nghe pháp, cẩn trọng học thuộc lòng pháp, cẩn trọng thọ trì pháp, cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành pháp, và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Kinh Mạc Pháp 2 Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không học thuộc lòng, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tùng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tầng hữu pháp, phương quảng. Đây là pháp thứ nhất này các tỷ kheo đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không thuyết pháp cho người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ ba, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không trùng tuyên giáo pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không suy tư, không quán xét, không dụng tâm cân nhắc như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng giáo pháp, gồm 9 phần, khế kinh, ấn tụng, ký thuyết, phóng tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, vị tần hữu pháp, phương quảng. Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo thuyết pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng, đây là pháp thứ ba này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo với sự tìm tòi, suy tư, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Năm pháp này này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Kinh mạc pháp 3 Năm pháp này này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Thế nào là năm? Ở đây này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển bị thọ trì sai lạc với những câu chữ đặt sai lầm. Này các tỷ kheo, với câu chữ đặt sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là lý do đầu tiên này các tỷ kheo khiến cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người khó dạy, có đủ những tật xấu khiến họ trở nên khó dạy, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được nhắc nhở. Đây là lý do thứ hai này các tỷ kheo, khiến diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo đa văn, trì tạng, trì pháp, trì luật, tinh thông yếu nghĩa giáo lý, các vị ấy không thuyết pháp cho người khác một cách cẩn trọng. Khi họ qua đời, kinh điển sẽ bị mất gốc, không còn chỗ nương tựa. Đây là lý do thứ ba, này các tỷ kheo, khiến cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão là những vị sống sung túc, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ, gánh nặng viễn ly, không có nhiệt tâm tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và hàng hậu tấn về sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người sống sung túc, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng viễn ly. Sẽ không nhiệt tâm tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là lý do thứ tư này các tỷ kheo, khiến cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự kích bác lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự thanh trừng lẫn nhau, có sự xua đuổi lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, không tìm được tịnh tính. Và những ai có tịnh tính sẽ không còn tịnh tính nữa. Đây là lý do thứ năm này các tỷ kheo, khiến cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Đây là năm lý do này các tỷ kheo khiến cho diệu pháp hỗn loạn và biến mất ở đời. Sau đây là năm điều kiện này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Thế nào là năm? Ở đây này các tỷ kheo. Các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển một cách chuẩn mực với những câu chữ chính xác và nghĩa lý đúng đắn. Đây là điều kiện thứ nhất này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người dễ nói, giỏi chịu đựng, cung kính đón nhận khi được nhắc nhở. Đây là điều kiện thứ hai này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo đa văn, trì tạng, trì pháp, trì luật và tinh thông yếu nghĩa giáo lý, các vị ấy cẩn trọng khi thuyết pháp cho người khác. Khi họ qua đời, kinh điển không bị mất gốc, tiếp tục còn chỗ nương tựa. Đây là điều kiện thứ ba này các tỷ kheo, khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão, không sống sung túc, không biến nhát, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly. Họ nhiệt tâm tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và hàng hậu tấn sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng sẽ trở thành những người không sống sung túc, không biến nhát, từ bỏ nếp sống đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống viễn ly. Họ nhiệt tâm tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là điều kiện thứ tư này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời. Lại nữa này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, có cùng một tôn chỉ, sống an lành với nhau, khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự kích bác lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trần lẫn nhau, không có sự xua đuổi lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, tìm được tịnh tính và những ai có tịnh tính thì càng tăng trưởng niềm tịnh tính. Đây là điều kiện thứ năm này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời, đây là năm điều kiện này các tỷ kheo khiến cho chánh pháp được trường tồn, không hỗn loạn, không biến mất ở đời.